Hey, dạ, xin chào mấy dân đại Nga và ai đang nhiều khó hãy đến với shop sina FF.vn và có nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho anh em giảm giá lên đến 80% dành cho những người lần đầu đăng nhập quay ra và đặc biệt là chỉ với 18 đến 19k là anh em có thể nhận đến cho mình là 20 ngàn kim cương nữa đó anh em ơi và lên shop sina để dưới phần mô tả và phần comment đó nha anh em ơi This night is Your steps keep me awake Don't cut me down, throw me out Leave me to waste I once was a man with dignity and grace Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace So please, please trying do. We're to play it cool Baby, I am playing by your rules Everything look better either be white flowers in a mom Fucking round out your brain, no I ain't tryna tell you what to do We're tryna play cool Baby, I ain't playing with your rules Everything look better with the view I could never get attached When I start to feel unattached Somehow I was in a feeling bad Baby, I am not your dad It's not all you want from me I just want your company so you pero estoy... ¡Estoy peleando con todo lo que tengo! ¡Cuánto coraje! Siempre es lo mismo, todos burlándose y haciéndome menos. ¿Qué hay de malo en que un nadie aspira a ser más fuerte? từ Hải Giang Huynh, Đại Nam Châu bốn bể thì vẫn là nhà Sống gia trở thành huyền thoại đây có trẻ nhỏ cây cả là già Kỹ năng tụi tao truyền lại cho đám tệ hại cao mấy thằng gà chung đoàn Tụi tao có đủ mấy em xinh tươi Cái cả đàn bà ở đây không chứa mấy thằng sống chó Miệng luôn nói bóng gió Gặp chuyện mà chạy công giỏ ở đây không có thành phần giống đó Không thích thùng động kêu to Lại đây chỉ vài chiêu cho Nói về tâm hồn thì khỏi phải nói Ở trong trung đoàn từ đồ siêu to Tôi ra tiệm net làm vài quán liên minh. Bên cạnh có thằng nhóc đang nghe điện thoại. Nó nói Dạ dạ dạ Con đang ở trường học mà mẹ Vì lo lắng cho tương lai của mầm non đất nước Tôi liền cố ý hô lớn Chủ quán Nạp máy số 10 khen 10 ngàn hộ em cái Nói xong tôi ngồi cười hả hê Chắc kiểu gì về nhà Mẹ nó cũng đập nó lên bò xuống ruộng Vừa lúc đó, vợ tôi gọi hỏi tôi đang ở đâu. Tôi trả lời, anh đang ở tiệm nét gần nhà, sắp về rồi em yêu. Đến lượt hàng nhỏ la thật to. Lễ tăng khách 210 trả phòng, ba cao su dùng hết 6 cái. <laughs>